cô đơn quá anh cô đơn quá anh cô đơn quá anh cô đơn quá anh cô đơn quá anh cô đơn quá anh cô đơn quá anh cô đơn quá oh my god tên anh đó tên em cũng sẽ nhòm nó I'm so high đừng tìm kiếm vì anh đây là hàng hiếm cô đơn quá cao quá chỉ cuộc chơi là đủ tầm cho anh quá dáng lết theo có may mắn nào dứt đi điều của cái sắc quá mà Nhìn màu tập theo chỉ là tưởng tượng và chống mắt chúng trời đã tạo nên một sự khác biệt Điều từ chưa không thể anh có thể là nó một phát khả năng đơn giản như một kèo cô đơn quá anh cô đơn quá